Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện là cố vấn đầu tư bất động sản ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh phân khúc nhà phố căn hộ và bất động sản thương mại. À, hôm nay tôi làm video này tôi muốn chia sẻ với các bạn à, cái các mô hình trong lĩnh vực mà thuê và cho thuê ha. Nó gồm các những cái mô hình nào à, và tại sao là mình nên tìm hiểu tất cả các mô hình đó và sau đó mình sẽ chọn cái ngách nào mình đầu tư ha. Đó là tùy các bạn ha rồi à, chúng ta sẽ à, nói sơ về cái việc mà là trong cái à, mô hình mà phân khúc này thuê và cho thuê thì có rất là nhiều cái phân khúc ví dụ như là tùy tại vì tùy theo cái đối tượng của khách hàng họ có nhu cầu như thế nào ha họ mỗi khách hàng thì có cái nhu cầu khác nhau ví dụ là có người thì có nhu cầu thuê sạp thuê kiosk để bán à, tại những trung tâm thương mại hoặc có người thì thích thuê những cái cửa hàng à, ở mặt tiền để mua bán hay là có những người người ta thích thuê mặt bằng mở công ty hoặc là có những người người ta chỉ thích uh, mở công ty ở những cái uh, nơi mà là trong những cái tòa building ha thì mỗi người có một cái ý muốn và một ý thích thì mình sẽ tìm hiểu tất cả những cái mô hình ở trong cái uh, phân khúc mà thuê và cho thuê này thì bạn sẽ tìm ra cái nào phù hợp với mình và mình thích làm cái cái nào ha thì uh, tại vì mỗi cái phân khúc đó nó sẽ có một cái cách marketing và bán hàng khác nhau cách quản lý cũng khác nhau ha thì à, hiện nay thì sẽ có năm cái phân khúc chính như sau à, thì à, phân khúc thứ nhất đó là mặt tiền hoặc là cửa hàng hoặc là shop ha thì à, đó là có nghĩa là bạn sẽ thuê lại một cái mặt bằng à, nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh à, đây là dạng bất động sản thương mại ha ví dụ bạn à, thuê một cái mặt bằng sau đó bạn ngăn bạn ngăn nhỏ ra và bạn làm những cái quầy bán hàng và bạn cho thuê lại theo diện tích nhỏ hơn hoặc là bạn sẽ thuê mặt bằng lẻ à, hoặc là cho thuê những cái ví dụ bạn đang à, làm một cái ờ, bạn thấy một cái mặt bằng nào đó người ta không sử dụng ở những cái giờ mà người khác có thể sử dụng được thì bạn có thể thuê ha và bạn sẽ cho thuê theo ngắn hạn theo ngày giờ và tháng thì lúc đó cũng là một cái cách mà mình sẽ à, cho thuê cái mặt bằng là như vậy và phương thức thứ hai là nhà phố nguyên căn ha nhà phố nguyên căn đó, đó nghĩa là bạn sẽ thuê mua một căn nhà ở trong đó nó thể là bạn sẽ ở mặt tiền nó sẽ cho thuê theo dạng tiền còn bên trong là có các căn hộ hay các các các phòng ha bạn sẽ cho thuê lại theo ờ, các phòng ờ, và ờ, với mục đích là người ta chỉ là thuê để ở đó thôi ha rồi có một cái dạng khác là à, ký túc xá cho sinh viên ví dụ người ta thuê nguyên một cái căn nhà sau đó người ta sẽ làm ở trong một cái phòng họ sẽ làm khoảng là à, nhiều tầng ha maximum là hai tầng thôi một tầng một với tầng 2 thì à, nó khoảng là bốn người hoặc tới sáu người trong một cái phòng đó và để phục vụ cho giới sinh viên hoặc là những người đi làm đi làm mà không thu nhập không có nhiều á thì khoảng là khoảng một triệu mấy một Ờ, cho một cái giường như vậy tất cả mọi thứ sẽ là à, sử dụng chung ví dụ bếp hay là à, toilet có thể là trong phòng hoặc là toilet ở ngoài chẳng hạn ha thì à, cái cái đó cũng là một à, cái phân khúc ha là đánh vào cái đối tượng ha thì nói chung là mà tùy cái đối tượng nào thì mình sẽ có cái cái à, mô hình đó có cái cho cái phân khúc đó ha rồi cái phân khúc thứ ba đó là cái căn hộ dịch vụ ví dụ là bạn có thể là thuê một cái à, mua một cái tòa nhà lớn ha người ta xây lên với mục đích chủ yếu là xây để mà cho thuê các apartment à, apartment là hạng cao cấp còn ví dụ các phòng ha thì trong mỗi phòng à, tùy à, từ à, bình dân ha ví dụ khoảng một triệu mấy hai triệu à, tới 3 triệu ha à, là bình dân à, rồi từ 4 triệu rưỡi hay 5 triệu là cũng cũng cũng cao cao hơn một chút ha khoảng rồi cao hơn là 7 8 triệu thì rồi còn cao hơn nữa là trên 10 triệu thì mỗi tùy mỗi cái căn hộ thì sẽ có một cái đối tượng là khác nhau thì ở trong các căn hộ ha ờ, nếu mà cả ở thấp ờ, ở giá trị thấp á, mà để phục vụ cho giới mà à, bình dân á, thì thường á, họ sẽ làm gác à, trong phòng thì cũng có sẽ có à, toilet cũng có phải có bếp à, thì bếp thì không có đầu tư nhiều nói chung là à, khoảng là mười mấy mét vuông à, là cái sẽ có một cái phòng và họ có sẽ ở đó trong vòng mấy người ha ở trong cái phòng đó hoặc là À, <coughs> có một cái dạng là ví dụ hoặc là bạn sẽ làm full nội thất luôn à, người ta chỉ vợt để ở thôi thì cái giá nó sẽ khác ha Ờ, đó là cái ờ, phân khúc thứ ba còn phân khúc thứ tư đó là phân khúc văn phòng à, bạn có thể là à, thuê à, người ta có những cái chủ người ta sẽ thuê những cái tòa building à, mục đích chúng ta là người ta sẽ cho thuê văn phòng hoặc là người ta sẽ không có khai thác được hoặc người ta không có biết cách làm bạn chuyên kinh doanh về cái ngành cái ngành đó thì bạn Ờ, sẽ uh, làm một cái ngành văn phòng rồi ví dụ tôi có một người bạn ha bạn làm rất thành công cho cái việc là thuê văn phòng và cho thuê lại ha thuê cái tòa biển building đó nếu tòa biển building quanh khu vực sân bay hay là quanh trung tâm ha thì thường là ờ, các công ty người ta có nhu cầu hiện tại hiện tại thì cái việc mà mở công ty rất là nhiều người ta mở công ty người ta cũng cần một nơi để người ta có thể giao dịch ha và có thể tiếp khách thì cái diện tích tùy ờ, có thể là ví dụ diện tích lớn là cho thuê nguyên sàn còn diện tích nhỏ thì những cái phòng nhỏ à, thì ờ, những cái căn nhỏ thì có thể ngăn lại ha và nó có những cái ở trong đó cũng có những cái dịch vụ à, hoặc là có những cái ờ, công ty giống như là co working ha hoặc là có những cái việc mà là giống như là văn phòng ảo à tất cả mọi thứ là nó có rất là nhiều cái phân khúc à, nếu mà văn phòng là như vậy có thể là sẽ cho thuê trống hoặc có thể là full nội thất là full những máy móc những cái thiết bị ha à, thì tùy bạn kinh doanh ngành nghề đó thì bạn sẽ phải tìm hiểu à rồi còn cái phân khúc thứ năm đó là phân khúc đất nền phân khúc đất nền đó tức là bạn sẽ thuê một miếng đất lớn à, rồi sau đó bạn sẽ bỏ tiền ra đầu tư xây những cái tài sản ở trên đó tùy cái mục đích của bạn bạn xây tài sản là gì ví dụ văn phòng hoặc là xưởng hoặc là kho bãi hoặc là tất cả những uh, cái, cái cái cái mục đích của bạn là gì ha nhưng mà khi mà bạn uh, thuê những cái đất như vậy thì nó có một cái ưu điểm là giá nó rẻ à, tại vì à, người ta sẽ phải cho thuê cái thời giá rất là rẻ và cho thuê cái thời hạn à, dài nhưng mà bạn phải chặt chẽ trong cái việc mà là làm hợp đồng ha à, tại vì à, nếu mà à, mình bỏ tiền ra rất là nhiều để xây dựng lên nếu mà làm hợp đồng không chặt họ lấy lại họ bán hoặc là lấy lại họ sử dụng thì họ chỉ đền ở ờ, cái số tiền mình cọc hay là như gì thì nó rất là nguy hiểm nên mà nếu mà bạn làm những công việc này thì bạn luôn luôn phải có cái đội ngũ mà luật sư ha và người ta sẽ tư vấn cho bạn là phải làm như thế nào từng câu từng chữ trong hợp đồng để mình sẽ không có bị thiệt hại khi mà nếu có sự tranh chấp xảy ra và đó là năm cái phân khúc mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn ha à, về sơ bộ là như vậy à, mình sẽ vào chi tiết ở, à, ở những cái video tiếp theo à, cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn hãy giúp được tôi chia sẻ cái video này cho những người họ à, đang cần và bạn hãy nhấn subscribe cái kênh youtube của tôi à, để bạn có thể là nhận được cái video sớm nhất khi tôi đăng lên cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại